Ai Cập sinh tử kỳ thư và bí ẩn hồi sinh từ địa ngục của người Ai Cập. Chúng ta thường nghe nói đến xác ướp Ai Cập, những linh hồn sống dậy từ địa ngục. Tại sao với sức mạnh tối cao, Osiris không hồi sinh chính mình mà phải dựa vào Horus để tiêu diệt thần sát? Nguồn gốc và bí ẩn của con mắt Horus mà chúng ta thường nhìn thấy từ đâu mà ra? Những câu chuyện huyền thoại về tôn giáo ở Ai Cập cổ đại ẩn chứa những điều kỳ bí gì khiến loài người hiện nay không ngừng đi sâu vào tìm hiểu. Đừng quên cùng tâm linh cuộc sống giải mã bí ẩn của quyển Ai Cập sinh tử kỳ thư trong video ngày hôm nay. Quyển sách tập hợp những bùa chú, phép thuật được ghi lại để giúp linh hồn người đã mất sang thế giới bên kia thông qua duet, hay còn gọi là địa ngục. Sự khởi đầu của thần thoại Ai Cập Hầu hết các câu chuyện thần thoại sẽ được mở đầu bằng câu chuyện về thuở sơ khai và sự hình thành trái đất. Trong thần thoại Ai Cập, vũ trụ là một nước nguyên thủy hỗn độn. Nước nguyên thủy này là một vị thần ái nam ái nữ gọi là Nu. Người sinh ra thần Adam, vị thần mặt trời đầu tiên của đất nước Ai Cập. Về khái niệm vị thần mặt trời đầu tiên, hiện có hai luồng ý kiến. Có người cho rằng trong thần thoại cuối cùng của Ai Cập, thần mặt trời được gọi là Ra. Một số người lại tin rằng Adam được sinh ra trước Ra và ông chính là vị thần đầu tiên. Ra chỉ là một vị thần mặt trời xuất hiện sau để thay thế Adam. Một số học giả khác cho rằng Adam và Ra thực chất là một người và họ gọi vị thần ấy là Ratam. Thần Ra được cho là vua của các vị pharaoh. Trong một lần, Su và Tefnut nhảy xuống vùng biển Nam để tìm và khám phá vùng nước hỗn loạn đó. Kết quả là cả hai đã bị lạc. Thần Ra vì nhớ con nên đã gửi sứ giả của mình đi tìm hai người. Khi ấy cả hai quay về và hạnh phúc vì cả gia đình được đoàn tụ. Vị thần mặt trời này đã khóc rất nhiều và những giọt nước mắt đó tạo ra những con người đầu tiên. Su và Tefnut sau khi trở về đã cùng nhau sinh Jeff, vị thần của trái đất, và thần Nợt, nữ thần bầu trời. Đây là lịch sử hình thành của bầu trời, mặt đất và con người theo thần thoại Ai Cập. Cuộc chiến tranh giữa các vị thần Tại thời điểm này, vì sức mạnh của vũ trụ, thần Ra, người được xem là pharaoh đầu tiên của Ai Cập, đã lãnh đạo nhân loại tạo ra nền văn minh ở cả hai bên bờ sông Nin. Tuy nhiên, thần Ra lại luôn có linh cảm rằng một người cháu trai của mình được sinh ra sau này sẽ trở thành vua các vị thần – một thời đại mới sẽ xóa sổ thời đại hiện tại của ông. Vì vậy, thần Ra quyết định cấm tất cả mọi người trong trời đất không được sinh ra những thế hệ sau. Thế nhưng Jeff, vị thần trái đất vẫn được sinh ra bất chấp mệnh lệnh của thần Ra. Ông là con của thần không khí Su và nữ thần độ ẩm Tefnut, là cháu của Atom Ra. Sau đó, thần Jeff lại cùng với nữ thần Nerd sinh ra bốn người con là Osiris, Isis, Seth, Nephthys. Và sự xuất hiện của Osiris đã thực sự đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của thần Ra. Osiris, vị pharaoh Đức Độ đã bắt đầu thống trị thế giới. Sau đó Osiris đã lấy Isis làm vợ. Mặc dù Nephthys đã lấy Seth làm chồng, nhưng cô luôn cảm thấy rằng Osiris rất đẹp trai và đem lòng yêu mến. Osiris cũng nghĩ rằng em gái mình rất xinh đẹp, vì vậy cả hai đã lén lút sau lưng người anh trai Seth của mình và sinh ra Anubis, vị thần chết nổi tiếng nhất trong thần thoại Ai Cập thần Xét luôn nghĩ mình mới là người xứng đáng lên ngôi trở thành vị pharaoh thứ tư của Ai Cập. Cộng thêm sự ghen tức về mối quan hệ giữa Nephthys và Osiris, Xét đã quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình để tỏ lòng tôn kính với Osiris và sau đó sát hại ông. Thi thể của Osiris đã bị xé tan thành 14 mảnh và giấu dưới dòng sông Nin. Người vợ Isis của ông vô cùng đau buồn và xót thương nên đã lặng lẽ đi tìm lại hết những mảnh thi thể của Osiris. Sau đó tìm đến người con riêng của ông là thần Anubis – để tìm cách giúp ông hồi sinh. Anubis đã cuốn những mảnh thi thể lại thành một xác ướp và sử dụng sức mạnh thần thánh để hồi sinh Osiris. Và việc làm này đã thành công. Tuy nhiên, sau khi sống lại, Osiris đã nói với vợ mình rằng ông không còn muốn quan tâm đến những vấn đề của con người bởi vì cai trị thế giới ngầm thú vị hơn rất nhiều. Vậy nhưng Isis đã nói rằng Osiris có thể cai trị thế giới ngầm nếu ông muốn, nhưng trước hết phải cứu thế giới loài người thoát khỏi tay của gã xét tàn bạo. Vì thế, Osiris và Isis đã cùng nhau tạo ra Horus, một vị thần cổ đại quan trọng nhất trong thần thoại Ai Cập, để giúp Osiris tiêu diệt thần Set. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc, nếu đã là một trong chín vị thần vĩ đại của Heliopolis, tại sao Osiris không hồi sinh chính mình mà phải dựa vào Horus để tiêu diệt Set? Thời gian Osiris sống lại là có giới hạn. Trước khi mặt trời mọc, Osiris phải quay trở lại địa ngục, nếu không ông ấy sẽ bị biến mất mãi mãi cuộc chiến trả thù và giành lại ngai vàng đã chính thức bắt đầu. Trong cuộc chiến giành lấy ngai vàng sau khi chết của Osiris, Horus đã bị người chú độc ác là Seth khoét đi đôi mắt. Dưới sự ban phước của Thoth và Hathor, đôi mắt của Horus đã được chữa lành và trở thành mặt trời và mặt trăng. Đó là lý do tại sao trong thần thoại Ai Cập, đôi mắt của Horus được sử dụng như một biểu tượng cho sự tái sinh, phục hồi và bảo hộ. Kết thúc cuộc chiến, Horus đã đánh bại Seth và giành lại quyền lực tối cao trở thành vị pharaoh thứ năm của Ai Cập. Đôi mắt của Horus và bí mật của quyền, Ai Cập sinh tử kỳ thư. Những bức bích hoa Ai Cập mô tả con mắt của Horus đó là tuyến tùng mà chúng ta thường hay nhắc đến trong các video trước đây. Đôi mắt của Horus là một biểu tượng Ai Cập cổ đại, tượng trưng cho sự bảo vệ, sức khỏe và quyền lực hoàng gia. Mắt của Horus cũng tương tự như mắt của Ra, vị thần bầu trời đầy quyền năng tương đồng ở nhiều khía cạnh. Đó là một phần quan trọng của thần thoại Ai Cập. Quan trọng hơn là tại sao Osiris có thể sống lại. Tại sao Ai Cập lại tin vào việc ướp xác người chết có thể tái sinh. Mặc dù không có lời giải thích chi tiết nào về việc sống lại của Osiris, nhưng do sự tái sinh của ông, các pharaoh đời sau đã nghĩ rằng chừng nào xác của họ còn được giữ không phân hủy, họ sẽ có thể tái sinh trong tương lai. Vì vậy, trong tất cả những lăng mộ của các pharaoh đều có một quyển Ai Cập sinh tử kỳ thư, đường khắc bằng chữ tượng hình Đến thời kỳ New Kingdom, tất cả những quyển tàng thư này đều được viết bằng tay trên giấy Perius. Những quyển này đều dành riêng cho các pharaoh, vì họ cho rằng thường dân không có quyền được biết bí mật của sự phục sinh. Mãi đến năm 1888, bí mật này đã được công bố cho toàn thế giới. Trong thời gian này, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra quyển tàng thư này trong lăng mộ cùng với bộ hài cốt 3.300 tuổi của Annie. Trong đó có ghi lại bí ẩn về sự hồi sinh của Osiris. Và hiện tại, Quyển Ai Cập sinh tử kỳ thư của Annie là một phiên bản nổi tiếng nhất trong số những quyển sách dành cho người chết. Nó đóng vai trò như một bản đồ hướng dẫn du lịch đến địa ngục và quyển sách này hiện đang được đặt trong bảo tàng nước Anh. Dựa theo nội dung, quyển sách này có thể do một pharaoh hoặc một thầy tư tế đã ghi lại chi tiết quá trình hồi sinh của Annie. Quá trình này bắt đầu từ việc ướp xác. Trong khi ướp xác, tất cả các cơ quan nội tạng sẽ được lấy ra ngoài, chỉ giữ lại trái tim. Bởi vì người Ai Cập cổ đại tin rằng trái tim là để bày tỏ cảm xúc, là nơi ký ức và trí tuệ trú ngụ. Cơ thể của Annie được tắm rửa sạch sẽ bằng rượu và hương liệu. Ủ muối natron và cuốn trong một lớp vải lanh và đặt vào quan tài cùng quyển Ai Cập sinh tử kỳ thư. Các biểu tượng bùa hộ mệnh, đặc biệt là bùa hộ mệnh bọ hung sẽ đặt vào vị trí trái tim. Bùa hộ mệnh bọ hung này là mắt xích chính sẽ đóng vai trò quan trọng. Nó quyết định bạn sẽ được tái sinh hay không. Mục đích của việc ướp xác là giữ cho cơ thể của Annie ở trạng thái lý tưởng không mục giữa, để linh hồn của anh ấy sau cùng có thể đoàn tụ với cơ thể của mình. Nhưng trước tiên, linh hồn phải đi qua thế giới ngầm Duat hay còn gọi là địa ngục. Duat là một nơi tối tăm, rộng lớn và sâu thẳm, với biển lửa và nhiều cánh cửa khác nhau. Khi mở cánh cửa địa ngục, có thể thứ đang chờ đón Annie là một loài quái vật như rắn hay cá sấu. Tệ hơn, thần hủy diệt Apep sẽ ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi để nuốt chửng linh hồn của anh ấy. May mắn thay, nhờ có phép thuật và thần chú đã được chuẩn bị trong quyển táng thư, đã đưa linh hồn của Annie vượt qua trở ngại, chống lại quái vật và thần hủy diệt Apep. Cánh cửa tiếp theo là chiếc lông vũ của Maat. Maat là nữ thần của sự thật và công lý. Đầu tiên, Annie phải đối mặt với sự phán xét của 42 vị thần. Và nhiệm vụ của Annie là phải thuyết phục được họ rằng mình là một người tử tế khi còn sống. Annie nhẹ nhàng và kiên nhẫn giải thích với từng người rằng lúc sinh thời mình chưa từng phạm lỗi lầm. Nhưng thật sự trên đời này, làm gì có người hoàn hảo như vậy? Mỗi người đều sẽ có lỗi lầm của mình, dù lớn hay nhỏ, và Annie cũng không ngoại lệ. Lúc này, bộ hộ mệnh bọ hung ban đầu được đặt trong trái tim đã được khắc trên đó truyền thông điệp rằng đừng làm nhân chứng chống lại tôi. Vì thế, trái tim của Annie không nhắc anh ấy nhớ rằng mình đã từng rửa chân ở sông Nin, cũng đã làm một số điều xấu. Vậy nên Annie dễ dàng vượt qua được cánh cửa này. Cánh cửa thứ ba là khoảnh khắc quan trọng nhất. Nơi đây được gọi là đại sảnh của hai sự thật. Trong này có một cán cân lớn. Một bên đặt chiếc lông vũ của mát, một bên để đặt quả tim của người được phán xét. Nếu quả tim nặng hơn chiếc lông vũ thì người đó đã phạm nhiều tội lỗi. Trái tim sẽ bị ăn bởi Amit và Annie sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Nhưng thật may mắn, trái tim anh được đánh giá là trong sạch và anh đã nhanh chóng vượt qua ba cánh cửa của Duat. Tiếp theo đó Annie sẽ gặp thần mặt trời Ra. Ông ấy sẽ sử dụng mặt trời đưa anh đi đến gặp Osiris, vị thần của thế giới ngầm. Thần Osiris đã cho Annie sự chấp thuận cuối cùng để bước vào thế giới bên kia và Annie sẽ được tái sinh và trở nên bất tử. Đây có phải là sự thật? Liệu chúng ta có thể tái sinh chỉ bằng cách cầm quyển sách này để đi vào địa ngục và sau đó sẽ được bất tử ở một thế giới khác? Hay đây chỉ là một niềm tin của người Ai Cập cổ đại về sự tái sinh đến một thiên đường hạnh phúc ở thế giới bên kia?